vì sao phải mạo danh bộ trưởng chỉ để gửi hàng. Đoạn clip ngắn về lô hàng gồm hàng chục thùng rượu chạy trên băng truyền tại phi trường Tân Sơn Nhất. Bên ngoài ghi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và người nhận là Mr. Mạnh với số điện thoại kèm theo được lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua. Báo Dân Trí sáng ngày 8 tháng 5 dẫn lời ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định đó không phải là hàng của tôi. Sự thật là sự thật, sẽ xử lý nghiêm. Việc một ai đó dám mạo danh bộ trưởng để gửi hàng hóa chạy công khai trên băng truyền ở điểm đến khiến dư luận xã hội quan tâm. Người ta cho rằng khi mọi việc được bảo kê bằng tên tuổi của các vị lãnh đạo cao cấp thì đó là một xã hội không có pháp quyền. Nó cũng cho thấy một thể chế quan liêu, cửa quyền mà những bản án tù với tội danh lợi dụng quyền hạn, chức vụ, ngày càng nhiều được phơi bày trên mặt báo là điều không khó hiểu. Nguyên Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Triết khi trao đổi với RFA vào sáng ngày 12 tháng 5 cho hay chuyện giả danh Bộ trưởng không là chuyện lạ. Người ta còn giả danh tới cả Thủ tướng, nhưng truyền thông không lên tiếng nên ít người được biết. Cái chuyện người ta lợi dụng danh nghĩa của người này người nọ để thực hiện ý đồ riêng của họ thì hiện nay trong xã hội nhiều lắm. Nó diễn ra liên tục, nhiều khi trắng trợn và bất chấp luật pháp. Ở những quốc gia luật pháp chưa nghiêm minh, chưa có những chế tài để trị tới nơi tới chốn thì thường xuyên xảy ra những chuyện như thế này. Việt Nam là một trong những quốc gia chưa hoàn chỉnh về mặt luật pháp. Luật thì ra rất nhiều, nhưng thực thi thì chưa nghiêm túc. Tôi không nắm hết toàn bộ những chuyện giả danh bộ trưởng thì cũng nhiều trường hợp rồi, còn giả danh tới phó thủ tướng, thủ tướng nữa mà. Có thể nêu một ví dụ liên quan chuyện giả danh là người của văn phòng thủ tướng chính phủ xảy ra vào năm 2016. Theo truyền thông nhà nước, Ngày 19 tháng 4 năm 2016, cảnh sát giao thông tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Một người từ trên xe bước xuống và xuất trình tờ công lệnh ghi tên Trần Kiều Hưng với chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý Kinh tế Chính phủ, kiêm đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ. Hưng còn một giấy công tác với chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý Kinh tế Đối ngoại do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký và dấu đóng của Thủ tướng Chính phủ. Hưng bị 2 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tháng 2 vừa qua với thủ đoạn tự xưng là đại tá, cán bộ thuộc Tổ công tác đặc biệt của Tổng cục 2 có quan hệ với nhiều lãnh đạo cao cấp có khả năng xin việc làm, chạy dự án, ông Trần Đăng Khoa ở Hà Nội đã lừa đảo được nhiều người với số tiền hàng trăm triệu đồng. Lợi dụng hay giả bộ sự quen biết với những cán bộ cao cấp, các vị lãnh đạo để đầu xuôi đuôi lọt là chuyện từng xảy ra với bà Đức trong một lần về thăm quê nhà Việt Nam bà kể. Cách đây mười mấy năm tôi có về Việt Nam, có ra Hà Nội chơi thì được một người bạn chở đi phố bằng xe gắn máy. Trên xe có ba người lớn, tôi là người ngồi sau. Đi đến quãng đường kia thì có một anh công an thổi còi lại. Tức thì cô lái xe nói rằng để tôi gọi cho ông thiếu tướng Phạm Chuyên. Anh cảnh sát nói lại là không, cháu chỉ gọi để nhắc nhở cô đi cẩn thận thôi, không có vấn đề gì. Tôi được biết ở Việt Nam, xe gắn máy mà chở ba người như vậy là vi phạm luật giao thông, nhưng với trường hợp này thì họ cho qua. Thiếu tướng Phạm Truyền là giám đốc công an thành phố Hà Nội từ năm 1996 đến năm 2005. Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 10 thuộc đoàn đại biểu Hà Nội. Với tư cách là một người dân Sài Gòn, cựu đại úy quân đội Võ Minh Đức nêu quan điểm của mình về trường hợp một người mạo danh Bộ trưởng Giao thông Vận tải gửi hàng qua đường hàng không. Cái này là sự lợi dụng về danh tiếng, về quyền lực trong một việc rất bình thường là gửi hàng hóa. Mục đích là để gói hàng không bị chọc, không bị móc, bị rạch như dân thường. Ngoài ra còn được ưu tiên chuyển trước, người nhận cũng được ưu tiên nhận trước. Nó cũng giống như những trường hợp vi phạm luật giao thông, người ta lôi ông này ông kia ra gọi điện thoại nhờ can thiệp trong một vài lãnh vực khác cũng thế, hồ sơ này của anh này, anh kia, ở Việt Nam bao nhiêu năm nay nó rất phổ biến. Với câu khẳng định của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể về những thùng hàng trên băng truyền ở phi trường Tân Sơn Nhất, có ghi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – không phải của mình, dư luận lại đặt câu hỏi phải chăng thủ tục hành chánh quan liêu, hách dịch và nhiêu khê cho người dân vẫn còn hiện diện ở các cơ quan nhà nước nên người dân phải mạo danh như thế. Năm nào các tỉnh thành cũng công bố chỉ số hài lòng với người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chánh nhà nước và tỷ lệ năm nào cũng cao. Chẳng hạn như ở thành phố Hồ Chí Minh, kết quả cho thấy hơn 98% người dân được khảo sát cảm thấy hài lòng và rất hài lòng về thủ tục hành chánh công năm 2019 tại tỉnh Phú Thọ mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức tại hội nghị báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chánh tại cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ. Kết quả cho thấy có đến 68% tổ chức cá nhân và doanh nghiệp được khảo sát trả lời phỏng vấn đã thể hiện sự hài lòng đối với các dịch vụ hành chánh công. Tuy vậy, gần 30% số tổ chức cá nhân phát hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn ưu tiên tiếp nhận và trả hồ sơ cho người khác không theo đúng trình tự. Phạm Minh Chính cần thận trọng với Nguyễn Văn Nên. Với mối quan hệ và sứ mệnh được giao, nếu ông Nguyễn Văn Nên thực hiện nhiệm vụ thành công thì ông Nên sẽ có thế và lực rất mạnh. Nếu xét về mối quan hệ và điều kiện thuận lợi thì ông Nguyễn Văn Nên tốt hơn ông Lê Thanh Hải từ thời làm bí thư thành ủy. Ấy vậy mà thời ông Lê Thanh Hải nắm thành phố, ông ta còn không coi ông Nguyễn Tấn Dũng ra gì. Nguyễn Thanh Nghị bị Lê Thanh Hải cho đánh rớt, thành ủy viên và ông Hải cũng ép con út ông Nguyễn Tấn Dũng phải khăn gói ra Bình Định tìm kiếm cơ hội. Trước sau gì thế lực ông Phạm Minh Chính sẽ lớn mạnh với vai trò chỉ đạo đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, ông Phạm Minh Chính kết nối với thế lực ông Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang, gây ảnh hưởng lớn đến khu vực miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, đất Sài Gòn vẫn là vùng đất mà ông Phạm Minh Chính khó mà điều khiển được, ít nhất là hết nhiệm kỳ này. Với sức khỏe như hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng khó mà kéo dài phong độ đến hết nhiệm kỳ. Vì vậy, việc tạo sức mạnh cho Nguyễn Văn Nên là cần thiết. Chỉ có Nguyễn Văn Nên mới kìm hãm sức mạnh của Phạm Minh Chính đối với khu vực Nam Bộ. Có Nguyễn Văn Nên cùng lắm là Phạm Minh Chính ảnh hưởng đến khu vực miền Tây, còn miền Đông Nam Bộ thì sẽ nằm ngoài tầm với của ông Phạm Minh Chính. Đặc biệt là khu vực Tây Ninh, đây là vùng đất quê của Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang, ông Phạm Minh Chính không thể gây ảnh hưởng lên được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin